Tất cả những ờ, đăng ký của quý khách đều được chúng tôi đăng ký lại để ờ, giúp cho quý khách có một cái lượng đăng ký nhất định. Quay trở lại với ờ, chương trình giới thiệu xe ngày hôm nay, ô tô kinh anh trân trọng giới thiệu đến khách hàng một cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Đức. Đó là chiếc BMW X5 Thomson 7 chỗ số tự động máy xăng 3.0. Đây là dòng xe nổi tiếng của hãng BMW Đức, bền bỉ và mạnh mẽ lâu lắm rồi thì à, chúng tôi mới à, mua được một à, chiếc xe này hôm nay giới thiệu đến quý vị khách hàng chiếc xe đăng ký tư nhân chính chủ được ô tô kinh anh mua của một chủ nhân ở thành phố rạch giá tỉnh kiên giang cho nên là toàn bộ giấy tờ cũng đã nằm trong tay của ô tô kinh anh rồi khi quý vị mua chiếc xe này về thì rất là nhanh chóng thôi chúng ta đã có thể sang tên đổi chủ được ngay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 hình dáng bề ngoài của nó rất là hầm hố mang biểu tượng đặc trưng của dòng xe mang thiệu Đức cánh tản nhiệt toàn bộ các cái à, nắp cabo với à, hai cái à, rãnh sâu dài từ đầu máy cho đến tận kính chân gió tất cả các cái đường cân chỉ trên thân xe vẫn còn rất là sắc nét đây là cái cụm bánh trước ở bên tài đấy quý vị đấy mâm đúc năm chấu cực kỳ là chắc chắn vẫn là zin qua theo xe vỏ xe vẫn còn khá là mới à, dòng xe vỏ xe mang thương hiệu à, McLean toàn bộ cái hệ thống à, cua lốp hộc rẻ quay cận cảnh à, cho quý vị thấy, à, cho quý vị thấy còn à, rất là đẹp rất là chắc chắn hệ thống giảm sóc vẫn còn cực kỳ là tốt toàn bộ các cái tấm nhựa là quý vị thấy này không hề có cái hiện tượng gì là rách nát hay là gì xét cả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 toàn bộ hệ thống của nó vẫn còn hoạt động rất là tốt hệ thống uh, nút bấm cửa kính này điều khiển uh, gương vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả lách bản lề cực kỳ là chắc chắn không hề có hiện tượng gì là gì xét hay là mục mọt cả toàn bộ uh, keo chỉ giòn cao su không hề thiếu uh, một uh, phân đoạn nào quay uh, cận cảnh và chi tiết uh, cho quý vị thấy rất là đẹp chiếc xe có như thế nào thì uh, chúng tôi mô tả đúng như vậy không hề nói thêm bớt đây là dòng xe mang thương hiệu Đức BMW X5 số tự động Đấy quay cận cảnh và chi tiết à, phần dưới cho quý vị thấy cũng rất là đẹp Thân vỏ bệ lên xuống vẫn còn đầy đủ các cái tem nhãn đây rất là rõ ràng và sắc nét không hề à, có cái hiện tượng gì là cong vênh cả cánh cửa mở ra rất là nhẹ nhàng chốt khóa này khung cửa phẳng phiu không hề có hiện tượng gì là cong vênh cả chúng tôi cam kết là không hề có đâm đụng một ngày nào các cái uh, núm điều chỉnh đèn vẫn còn hoạt động rất là tốt hốc uh, gió của dàn lạnh vô lăng ba chấu tích hợp đầy đủ các cái à, nút điều chỉnh âm thanh cũng như là điện thoại rảnh tay ghế à, được điều chỉnh à, theo 8 à, hướng vẫn còn hoạt động rất là tốt rất là nhẹ nhàng tất cả các nút bấm và vẫn còn điều khiển tốt đây là dòng xe BMW mà cho nên là phải nói là tất cả các cái chi tiết của nó còn cực kỳ là chất lượng còn đây là cánh cửa sau ở bên tài đây đấy quý vị thấy chưa các cái tấm nhựa của tabi tấm da vẫn là zin theo xe không hề có hiện tượng gì là bong chóc cả vẫn còn rất là sần ít có cái sự ờ, mài mòn cả đây là xe gia đình mà chúng tôi mua của một ờ, chủ nhân ở thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang bán chiếc xe này đi để à, đầu tư cho cái à, phần à, bất động sản toàn bộ hệ thống lách cửa đây quý vị đấy cũng rất là đẹp rất là chắc chắn bệ lên xuống này cái phần ở dưới phía dưới này. phần mà thường xuyên tiếp xúc nước vẫn còn cực kỳ là chắc chắn chưa hề có cái dấu hiệu gì là gì xét cả quý vị hàng ghế phía sau ngồi rộng rãi hàng ghế thứ hai đấy tất cả da ghế à, mang một cái màu à, xám à màu ghi xám vẫn là zin xe trang bị hai ba cái màn hình hai cái màn hình ở hàng ghế thứ hai hốc lạnh ở phía sau à, hai dàn lạnh độc lập mà điều chỉnh tự do cho nên là quý khách có thể lựa chọn cho mình một cái nhiệt độ tối ưu còn đây là cụm bánh sau ở bên tài đây đấy quý vị thấy không mầm đúc nằm chấu tất cả các à, bánh xe đều được trang bị hệ thống à, phanh ABS rất là an toàn quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy vẫn còn nguyên cái logo của hãng BMW này cua lốp các cái tấm nhựa trong hộc rè đây quay cận cảnh chi tiết đấy vẫn còn rất là liền mạch không hề có cái hiện tượng gì là bung hở cả vỏ xe mang thương hiệu Maglin với cái vỏ xe này chúng ta có thể đi được ờ, hai ba năm nữa mới cần phải thay thế cụm đèn hậu này với ờ, cái ờ, nền màu đỏ rất là đặc trưng nhìn rất là đẹp ống xả toàn bộ các cái bậc lên xuống của phía sau xe quý vị thấy không còn rất là liền mạch cụm đèn hậu bên phía phụ dòng X5 BMW X5 Động cơ 3.0 lít cực kỳ là mạnh mẽ và bền bỉ. Logo thương hiệu à, BMW. Trên nóc xe đó quý vị. Vẫn còn cực kỳ đẹp. Không hề có cái hiện tượng gì là bong chóc cả. Phần cốp ở phía sau đây. Đấy. Rất là rộng. Toàn bộ à, hàng ghế được bọc da màu mang à, cùng với lại màu của nội thất các cái hệ thống cây chống đỡ thủy lực toàn bộ keo chỉ vẫn còn nguyên này vẫn còn ờ, đầy đủ các cái dấu ờ, đinh tán của hãng sản xuất bản lề của cốp xe cực kỳ là chắc chắn chỉ với ờ, giá là 425 triệu đồng chúng ta đã sở hữu một xế hộp hạng sang mang thương hiệu nổi tiếng của Đức BMW X5 Thompson quá là hợp lý số tự động máy xăng 3.0 có trang bị hệ thống à, phun xăng điện tử cho nên là cũng khá là tiết kiệm nhiên liệu chúng ta cùng nhìn lại toàn bộ à, khoang nội thất rộng rãi đây là dòng xe Đức mà cho nên là rất là rộng hệ thống gheo chỉ của nắp cốp đây cực kỳ là đầy đủ đấy vẫn còn à, rất là rõ các cái thông số trên nắp của cốp xe quay cận cảnh và chi tiết uh, cho quý vị thấy đây cũng một cái tem nhãn nữa này rất là rõ ràng toàn bộ uh, keo chỉ cũng như là nắp cốp vẫn là zin chưa hề uh, thiếu một phân đoạn nào các cái tấm nhựa trong uh, trần xe cũng như là trong khoang nội thất vẫn còn rất là đẹp còn đây là cụm bánh sau ở bên phụ quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ đấy với à, la răng 18 inch cho nên là đi được à, rất là nhiều địa hình toàn bộ hệ, hệ thống cua lốp học rè các cái tấm nhựa rất là liền mạch phẳng không hề có cái dấu hiệu gì là mục nát cả chúng tôi cam kết là chiếc xe này không hề có đâm đụng hay là ngập nước vỏ xe cũng còn khá là mới mang thương hiệu à, McLean một thương hiệu nổi tiếng sản xuất vỏ xe Đại lên xuống ở bên hông xe đây quý vị đấy cực kỳ đẹp còn đây là cánh cửa sau ở bên phụ này chắc cũng à, không cần phải nói quá nhiều quay à, cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy toàn bộ ờ, hệ thống keo chỉ gioăng cao su vẫn ờ, đầy đủ zin theo xe không hề thiếu một ờ, phân đoạn nào chiếc xe có như thế nào thì ô tô kinh anh mô tả đúng như vậy và mua đúng giá bán cũng đúng giá nách cửa đây toàn bộ hệ thống bản lề rất là chắc chắn đóng mở cửa rất là nhẹ nhàng không có cái hiện tượng gì là cọt kẹt cả gioăng cao su hệ thống cách âm của nó rất là tốt khóa à, chốt các cái à, à, vân giả phân gỗ vẫn còn rất là sáng rất là bóng đấy đây vẫn còn cái tem của hãng sản xuất ở trên cánh cửa của chiếc xe toàn bộ khung cửa như quý vị thấy không hề có hiện tượng gì là cong vênh cả hàng ghế à, thứ hai đấy ngồi rất là rộng da ghế vẫn còn zin à, tất cả đều có à, tựa đầu giúp cho chúng ta ngồi rất là thoải mái đây cũng là một cái màn hình nữa này quý vị đấy có ba màn hình giúp cho chúng ta có những ờ, phút giây thư giãn ờ, khi mà di chuyển trên xe tất cả vẫn còn hoạt động rất là tốt còn đây là cánh cửa trước ở bên phụ này đấy như quý vị thấy không mở cửa vẫn còn rất là nhẹ nhàng keo chỉ không hề ờ, thiếu một đoạn nào cả đâu gioăng cao su cách âm cực tốt hệ thống bản lề quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rất là chắc chắn kể cả cái phần bên dưới này quý vị cực đẹp luôn các cái nút bấm cửa kính vẫn còn hoạt động rất là tốt chốt khóa hệ thống bật lề phía sau ở cánh cửa sau khung cửa quay quá chi tiết cho quý vị thấy rõ hộp số tự động 6 cấp ra vào số thì cực kỳ là nhẹ nhàng rồi bảng táp lô các cái tấm uh, giả vân gỗ cực đẹp còn uh, bên uh, tấm nhựa bên trên thì như quý vị thấy cực kỳ sần vô lăng uh, ba chấu bọc da đây là một cái hộp để đồ nữa này vẫn là hoạt động rất là tốt chứa được uh, rất là nhiều uh, rất là tiện ích chúng tôi uh, mua con chiếc xe này của một chủ nhân ở rạch giá người ta bán đi để người ta lấy tiền người ta đầu tư vào bất động sản chứ không phải là xe gì đâu đầy đủ giấy tờ hợp lệ và rất là nhanh chóng đấy đây cũng là cái à, các cái vị trí à, để ly để cốc dàn lạnh hai chiều độc lập hai dàn lạnh tự động làm lạnh rất là sâu hệ thống điều khiển âm thanh âm thanh của chiếc xe này cũng khá là hay đây là nút à, để nổ start stop này hệ thống hốc gió tất cả các cái nút điều khiển vẫn còn hoạt động cực kỳ là tốt các cái tấm nhựa đó quý vị thấy không hề có cái hiện tượng gì là bong chóc cả đây là cụm bánh trước ở bên phụ đây đấy toàn bộ à, mâm đúc 5 chấu cực kỳ là chắc chắn sơn của mâm xe vẫn là sơn zin cua lốp học rẻ các cái tấm nhựa hệ thống giảm sóc quay cận cảnh à, cho quý vị thấy cực kỳ đẹp vẫn còn rất là liền mạch cụm đèn à, pha với à, dạng à, đèn bi salon chiếu sáng rất là xa vẫn còn rất là trong không hề có hiện tượng gì là hoen ố cả đấy đèn sương mù phía dưới cản trước này bám đường rất là tốt giúp cho chúng ta di chuyển an toàn ở những nơi trời tối hoặc là khi chúng ta di chuyển di chuyển vào ban đêm toàn bộ hệ thống đèn pha còn cực kỳ sáng không hề có hiện tượng gì là hoen ố hay nứt vỡ cả cụm à, đèn à, sương mù này máy xe máy à, động cơ xăng 3.0 có trang bị hệ thống phun xăng điện tử cực kỳ là mạnh mẽ quay cận cảnh và chi tiết phần máy xe cho quý vị thấy cực kỳ là khô ráo sạch sẽ không hề có cái hiện tượng gì là đổ dầu nhất cả đây cụm mà thắng ABS rất là an toàn toàn bộ à, phần máy xe như quý vị thấy máy của BMW này chỉ với giá là 425 triệu đồng giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển cũng như là phí rút hồ sơ một cái giá cực kỳ là hợp lý cho một à, chiếc xe mang thương hiệu à, nổi tiếng của Đức BMW X5 phần nắp của cabo vẫn còn đầy đủ các tem nhãn này keo chỉ không hề thiếu một à, phân đoạn nào dàn đồng dàn chassis cực kỳ dày quay cận cảnh và chi tiết uh, cho quý vị thấy rõ nắp cabo đấy đây cũng là cái tem nhãn vẫn là tem của hãng nha quý vị chứ không phải chú ô tô kinh anh dán lên đâu đấy rất là rõ nét đầy đủ các cái thông số của hãng uh, BMW này quay cận cảnh cho quý vị thấy logo rồi các cái thông số cảnh báo xe vẫn còn rất là đẹp các cái tấm nỉ vẫn là zin theo xe toàn bộ khoang máy máy nổ rất là êm nhỏ đề rất là nhẹ nhàng các cái thanh rằng đầu xe quý vị thấy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 đấy chúng ta xem lại cái à, bánh trước của bên tài đấy với cái à, khoảng sáng gầm khá là cao đi được à, rất là nhiều địa hình đấy còn nguyên cái logo của hãng là BMW này vẫn là logo xịn đấy, xịn đấy chúng ta cùng xem khoang nội thất nhé đây vô lăng ba chấu có tích hợp các cái nút điều chỉnh âm thanh cũng như là điện thoại dành tay túi khí trên vô lăng đấy toàn bộ quý thầy quý vị thấy là cực kỳ là chuẩn đôi khi vẫn còn hoạt động an toàn các cái à, nút điều khiển vẫn còn hoạt động rất là tốt điện thoại dành tay rồi nút điều chỉnh âm thanh điều khiển hệ thống âm thanh của chiếc xe toàn bộ các cái đèn tín hiệu cảnh báo à, trên xe vẫn còn hoạt động rất là tốt sau đây à, tôi mở máy lên cho quý vị xem máy xe nổ như thế nào nhé tại máy nổ quý vị Đấy, máy nổ rất là êm xe mới đi được có hơn 137.000 à, km thôi rất là ít đi à, chủ xe cũng giữ xe rất là kỹ đây một cái màn hình à, trên phía trước này quý vị màn hình DVD có đầy đủ các cái tính năng như là nghe nhạc xem phim quý vị thông cảm là tôi không thể mở âm thanh được bởi vì bây giờ nó bắt bản quyền rất là nhiều hộp số ờ, tự động này ra vào số cực kỳ là nhẹ nhàng không hề có hiện tượng gì là sóc số cả đấy các cái ờ, nút điều khiển dàn lạnh âm thanh học để đồ trước đây rất là nhiều cái hộp tiện ích để cho chúng ta để những các cái ờ, vật dụng cá nhân cũng như là giấy tờ của xe đây chúng ta xem là trong cái ờ, túi này có những cái gì rất là rộng đây quý vị thấy là vẫn còn đầy đủ các cái ờ, sách hướng dẫn sử dụng cũng như là các cái sách giới thiệu của chiếc xe như vậy của về chiếc xe này à, như vậy có thì có thể thấy là chủ xe này giữ xe rất là kỹ đầy đủ giấy tờ vẫn đi theo xe vẫn để nguyên phải nói là chủ xe đi khá là ít xe gia đình mà chủ yếu là đi vài cái vị trí gần thôi đấy hàng ghế thứ hai là quý vị khoang nội thất này rất là rộng rãi cái dàn lạnh ờ, thứ hai phía sau này hai dàn lạnh độc lập cho nên là chúng ta có thể ờ, lựa chọn cái ờ, nhiệt độ tối ưu cho khoang nội thất xe cũng trang bị cửa sổ trời này tất cả vẫn còn hoạt động rất là tốt điều khiển rất là nhẹ nhàng đấy tôi đang mở cửa này mở cửa sổ trời đấy quý vị mở rất là nhẹ đóng lại đóng luôn cả cái à, nắp bên dưới này trần nỉ nhá nó cũng rất là đẹp không hề có hiện tượng gì là xù lông cả các cái tay, tay nắm rất là chắc chắn Đấy, quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ phía sau xe này các cái hàng ghế các cái tấm nhựa cũng như là tấm da ở à, phía khoang nội thất vẫn là zin rất là đẹp các hàng ghế đều có tựa đầu giúp cho chúng ta ngồi rất là thoải mái thư giãn trên nóc xe đây quý vị nóc xe ở phía trước này đấy cửa sổ trời đó rất là kín không có hiện tượng gì là cong vênh hay là kênh cả đấy phía sau đây quay vâng, rất là chi tiết ờ, cho quý vị thấy sau đây thì chúng ta cùng ờ, xem phần gầm nhé thì đương nhiên rồi phần gầm của chiếc xe này ờ, đây là dòng xe thương hiệu của Đức mà cho nên là rất là dày rất là chắc chắn đấy quý vị thấy không không hề có cái hết cái, cái vết dạng nứt gì cả không một dấu gì xét nào cả cực kỳ là chắc chắn đây là dòng xe nổi tiếng của Đức mà cho nên là chắc chắn là dày rồi còn đây là gầm xe quay từ ở phía sau đây đấy quý vị thấy không ống xả đấy, ống bô á các cái đầu routine kìa hệ thống giảm sóc này cực kỳ là chắc chắn không một vết à, hàn nứt ở trên gầm xe đâu không có dấu hiệu gì là mục mọt cả Và cuối cùng thì à, chúng ta cùng à, trải nghiệm chiếc xe này ở cung đường Lộ thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang nhé. Đấy quý vị thấy không? Đề rất là nhẹ nhàng, máy nổ rất là êm. Hệ thống các âm của chiếc xe cũng cực kỳ là tốt. Ghế tài xế được điều chỉnh à, điện cho nên là rất là dễ dàng lựa chọn cái vị trí lái rất là thoải mái thuận tiện toàn bộ các cái bản tablo quý vị rất là đẹp rất là tinh tế hai màn hình ở phía sau tất cả vẫn còn hoạt động rất là tốt có đầy đủ các tính năng như nghe nhạc xem phim đấy quay chi tiết màn hình DB 8 inch rất là lớn hệ thống âm thanh của chiếc xe thì phải nói rồi khỏi nói rồi BMW mà cực kỳ hay cửa sổ trời rất là thoáng chiếc xe chạy thì khá là bốc giảm sóc cực kỳ tốt cảm giác à, ngồi lái sau vô lăng thì cực kỳ là chắc chắn và tự tin hai cái gương hậu à, khá là lớn quan sát à, rõ xung quanh xe lăn bánh nặng trịch và rất là bám đường hệ thống ờ, cách âm của chiếc xe thì ờ, cực kỳ là tốt rồi Đấy, khoang nội thất ờ, quý vị thấy ngồi rất là rộng xe chạy rất là bốc cảm giác lái rất là sướng đây là dòng xe tiền tỷ mà bây giờ ô tô kinh anh bán lại chỉ với giá là 425 triệu đồng thôi giá trên đã bao gồm chi phí rút hồ sơ cũng như là phí vận chuyển cho khách trên toàn quốc toàn bộ các cái hàng ghế khá là rộng rãi dòng xe tiêu chuẩn tiêu ờ, tiêu chuẩn của Đức cho nên là các cái vị trí ngồi nó không có bị gò bó như là những cái dòng xe của châu Á đây là chiếc ờ, BMW X5 Thomson nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ cho nên là chất lượng nó rất là ờ, tốt rồi đã được khẳng định từ bao nhiêu năm nay rồi chính vì vậy mới được gọi là dòng xe hạng sang đấy chúng tôi tăng tốc rất là nhanh ngồi cảm giác rất là sướng trên đường trường với quý vị lái rất là sướng hệ thống ờ, dàn lạnh của nó làm lạnh rất là sâu rất là mát hai dàn lạnh độc lập thế thì ờ, vừa rồi quý khách đã xem chi tiết của chiếc ờ, BMW X5 Thomson sản xuất năm 2007, 7 chỗ, số tự động, máy xăng 3.0, nhập khẩu nguyên con ờ, từ Mỹ. Hy vọng là ờ, qua cái ờ, clip này thì quý khách đã có một cái nhìn tổng quan về chiếc xe mình cần mua. Hãy nhớ đăng ký kênh của ô tô Kinh Anh để là người đầu tiên nhận được những video mới nhất về chất lượng đánh giá về chất lượng các loại xe qua đã qua sử dụng của ô tô Kinh Anh nhé. Trân trọng trân trọng cảm ơn Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách ở những ờ, video ờ, lần sau.